Em trải qua hai mối tình Mối tình uh, thời còn học sinh Mới đây thì cách đây uh, ờ, 4 năm Cái mẫu hình lý tưởng của em thì uh, bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống Công dung hạnh, công gia tránh Một nửa theo kiểu hiện đại Hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình Uh, xin chào MC Quyền Linh, xin chào uh, thoải mái lên nào chào à, mc Quỳnh linh xin chào à. chị nè chị nè chị nè rồi nói luôn rồi <laughs> em là trung quý dạ. bao nhiêu tuổi rồi dạ em là hai mươi bảy tuổi đúng quá vậy <laughs> em hiện đang làm công việc cụ thể là gì dạ à, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11 tại đội 16 tiểu đoàn 701 lữ đoàn công binh 25 trung đội trưởng đỗ hoàng sơn dạ đúng rồi dạ. trung úy sơn dạ thoải mái chưa dạ rồi cười tươi lên nào quê sơn ở đâu dạ quê em ở hưng yên à, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. <laughs> Bên đàn trai có phần bối rối. Ừ, em giới thiệu về bản thân mình đi dạ lời đầu tiên thì cho em xin chào chị hồng vân chào anh ờ, quyền linh chào bạn trai bên kia cùng toàn thể ờ, khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ à. em tên là trần thị minh thảo năm nay em 28 tuổi hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ à. em công tác ở ở thành phố nào em ở thành phố biên hòa đúng bạn kia cũng biên à. hòa đó, đó. Ừ. vậy hai bạn hỏi nhau đi hỏi nhau cô coi như thế nào bạn là nữ ờ, đóng quân tại ờ, vị trí nào à, và đường nào ở biên hòa à, mình ở phường long bình tân ạ à? à mình ở 27 đồng khởi ở biên hòa hôm nay ừ. bây giờ sơn nói uh, lớn lên nha sơn uh, có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì và có anh uh, điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao ừ. như bóng chuyền bóng đá à, bơi lội Ờ, hòa đồng vui vẻ với anh em rồi ờ, còn điểm yếu thì ờ, hơi nhút nhát rồi thì về chưa ăn đông à, nhất là các bạn nữ nhảy nhát quá luôn á còn em thảo em nói đi điểm mạnh điểm yếu của em dạ điểm mạnh của em là vui vẻ và em kiên trì nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng Ừ. còn điểm yếu của em thì ờ, chắc là hơi trầm tính với ít nói hả cũng hơi nóng tính đó chị ạ thảo có mấy mối tình rồi em ờ, có hai mối tình rồi ừ, có một mối tình là trước trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi là là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi à, được uh, hơn một năm rồi lý do chia tay cả hai mối tình là gì mỗi người chọn một con đường riêng cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được ừ. rồi sơn có mấy mối tình rồi sơn dạ em trải qua hai mối tình mối tình uh, thời còn học sinh rồi dạ và mối tình mới đây mới đây thì cách đây uh, năm bên nhau hai năm tại sao chia tay thì uh, do đặc thù công việc cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng thời học viên thì em học ở bình dương còn ừ. uh, người yêu cũ em thì uh, họ ở trên thành phố Đà bây giờ dạ. mình không có sao mà cách lòng mình sát bên nhau luôn đồng nai luôn nha dạ Thôi dạ chào chị gái quân nhân dạ. dễ thương quá à, hai mối tình hai mối tình luôn dạ. bây giờ mình xóa ừ đó xóa, bỏ đi. hết mình làm lại từ đầu coi như mối tình đầu đi nha em muốn à, có một người yêu lý tưởng như thế nào nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào ừ. để ép đặt cho người yêu em cả mà em cần là cần à, tâm hồn mình phải ờ, hòa hợp với nhau rồi khiến cho em cảm giác được an toàn em thì em ít nói bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí ừ. <laughs> để vui cử của nhà để họ có hai bên nói nhiều không nha ừ đó. dạ anh thấy ờ, chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó à, nhưng mà hơi nhát chút xíu cũng uh, mặn mòi lắm nha rồi chào em nè dạ ừ. dạ sao thế em em nghe thảo nói ờ, về cái mẫu ờ, đàn ông lý tưởng của thảo thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó thì em có tầm khoảng sáu mươi phần trăm vậy còn em em muốn cái cái cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào cái mẫu hình lý tưởng của em thì ờ, bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống công dung hạnh công gia chánh một nửa theo kiểu hiện đại hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình bạn gái là quá hiểu rồi đó tại bạn gái cũng là quân nhân mà dạ bạn vâng em hình dung bạn bên đây như thế nào bạn gái thì nó dễ thương cao ráo xinh xắn ừ. hai bạn này là quân nhân cũng dễ nói chuyện với nhau cũng hiểu nhau ha à, bây giờ mình à, hỏi người đi à, hỏi người, ý người... người thân đi đúng rồi coi sao ừ thảo ơi thảo đi với ai vậy dạ em đi với uh, thủ trưởng em và chị gái của em ạ à xin mời ý kiến thủ trưởng dạ xin mời ý kiến Xin chào à, MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin à, chào khán giả trong à, trường quay. Bạn muốn hẹn hẹn hò. Tôi là ừ, tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Ừ, đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành. Nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi cho nên là cũng mong sao là chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt hay quá <laughs> Rồi. em đi với ai em đi với à, thủ trưởng đơn vị à, xin chào uh, à, mc quyền linh và hồng vân xin yeah. Dạ. À, chào quý khán giả xin chào họ nhà gái hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của sơn thì ờ, qua cái ờ, giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là ờ, bạn gái bên này thì cũng được dễ thương cũng thấy cũng hiền thì sơn thì ở đơn vị là tháo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị anh cũng mong là qua cái chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn và cũng mong đơn vị ờ, quân đoàn 4 và họ nhà gái ờ, ủng hộ cho hai em để ờ, Lữ hai 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với Lữ hai 25. Xin cảm ơn dạ. chương trình. Cảm ơn thủ Tuyển ạ. Rồi bây giờ mở rào ha. Mở rào. hoa tặng anh em có món hoa tặng anh ừ nhưng thì, uh, anh cảm ơn món quà của em thì anh sẽ để ở bàn làm việc và những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em dạ nhớ giờ hẹn với em nữa nha dạ đó, hai bạn à, cảm nhận về nhau đi thì uh, mới đầu qua cách nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh em cảm thấy anh rất là hiền cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào anh cảm nhận em là một cô gái ờ, rất là chín chắn dễ thương xinh đẹp rồi ờ, nhà anh thì bây giờ hiện tại thì đang ở đà lạt em muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên đà lạt để uh, du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở để, ở thành phố đà lạt anh thấy trong người thế nào sơn nói đi nói cho thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào nói bây giờ luôn đi thì, uh, tim thật sự là đập rất là nhanh lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ em nói câu đi em có như vậy không trái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào dạ nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp hơi rung mà <laughs> nếu bây giờ là là là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu à, em cho anh bước tới thì ờ nếu mà em a ờ, cho anh cơ hội á thì ờ bao lâu thì chúng ta tiến tới ờ ờ hôn nhân hôn nhân nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai hai người á anh nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì thì điều đó là điều đương nhiên thôi anh thấy ờ, là sơn ờ, hồi hộp lắm ha tức là trái tim rung động rồi đúng không dạ bây giờ nè sơn uh, hát một bài nào đó cho gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè Bước tới nắm tay thảo đến chương trình thì uh, em xin ờ, gửi tặng đến một khúc của ca khúc uh, thương nhau lý tơ hồng từ miền Nam anh ngược ra Bắc Mang theo câu hò điệu ly chính dòng sông Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn. Anh ra đón nàng với cả yêu thương Này ngựa ô kiểu giang anh khớp xuống sao câu hò điệu ly bớ nàng ơi Băng qua núi đèo cao cao chập trùng Đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình hay ở cái chương trình á bây giờ thảo đáp Tới lại thảo hát nè thảo đáp lại đi chắc là em sẽ ờ, gửi tặng ờ, bạn nam cũng như là toàn thể các bạn một ờ, một đoạn thôi bài hát áo mới cà mau <laughs> mời mọi người về quê em <laughs> nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cùng bán đồ việt nam ngại chi đường xa không tới về đây nói với nhau mấy lời xuôi mái chèo sông ông đông đêm chẳng kịp tới chợ cà mau xuồng ghe ngày đêm không ngớt người cà mau dễ thương vô cùng đó à, dễ thương giống thảo phải không rồi dạ. thôi được rồi vị trí đi chúng ta để tay vào nút bấm nha các bạn để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào nếu con tim nói bấm thì cứ bấm còn con tim nó không bấm thì không cần bấm nào chuẩn bị một hai ba đó yes chúc mừng nắm tay nhau được rồi đấy đó bây giờ là mình xin phép thủ trưởng hai thủ trưởng đi dạ, thì ờ, xin phép uh, thủ trưởng đơn vị và người nhà tạo điều kiện cho em và thảo được ừ, hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc là <laughs> hay quá thấy hai à, thủ trưởng bắt tay rồi dạ ờ thảo đó em nói với ờ, hai thủ trưởng đi dạ thì em cũng không biết nói gì hết chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi thấy nhất trí rồi nhất trí rồi nhất trí ha rồi bây giờ chúng ta đến ờ, cái cái màn gọi là trao nhau cái hôn đầu tiên hiếu quý thảo và trung quý sơn chuẩn bị bắt đầu Ê. rồi chúc hai bạn ờ, sớm hạnh phúc